bốn nữ tiếp viên Việt Nam Airlines và đường đi của hơn 11 kg ma túy. Nhóm nữ tiếp viên khai đã nhận chuyển hàng từ Pháp về Việt Nam để nhận tiền công hơn 10 triệu đồng và bật khóc khi biết đó là ma túy, được cất giấu tinh vi, trong tuyết kèm đánh răng. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, PC04, Công an thành phố Hồ Chí Minh, đang tạm giữ hình sự bốn nữ tiếp viên của hãng hàng không Việt Nam Airlines gồm Nguyễn Thanh Thủy, Đặng Phương Vân, Trần Thị Thu Ngân và Võ Tú Quỳnh để lấy lời khai, điều tra vụ chuyển hơn 11 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam. Nguồn thông tin cho biết, qua giám định, đã xác định rõ lượng tan vật 8.400 gam viên nén và 3.080 gam chất bột màu trắng, tổng cộng hơn 11 kg, đều là ma túy. Đến nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan đã lấy lời khai chi tiết của bốn nữ tiếp viên và làm rõ về đường đi của hơn 11 kg ma túy. Tuy nhiên, công an đang tập trung xác minh, điều tra về lời khai của bốn nữ tiếp viên, những người liên quan và truy tìm người nhận hàng tại Việt Nam để làm rõ bản chất vụ việc. Vụ việc được phát hiện vào sáng ngày 16 tháng 3 bởi đội thủ tục hành lý nhập khẩu, chi cục hải quan Tân Sơn Nhất, thuộc cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh khi soi chiếu hành lý của phi hành đoàn chuyến bay mang số hiệu Việt Nam 10 từ sân bay Paris Charles de Gaulle, Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Hữu Nghiệp, Phó cục trưởng Cục Hải quan, thành phố Hồ Chí Minh cho biết lực lượng hải quan có những nghiệp vụ và thiết bị chuyên dụng soi chiếu hành lý của phi hành đoàn. Ngay sau đó, đơn vị này báo cáo lãnh đạo Cục Hải quan, thành phố Hồ Chí Minh để điều động các đội nghiệp vụ cùng tham gia và phối hợp cùng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy PC04 công an thành phố Hồ Chí Minh cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 bộ công an và đồn công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thuộc cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an để kiểm tra trọng điểm đối với nhóm 4 nữ tiếp viên. Qua đó, đã phát hiện tổng cộng hơn 11 kg ma túy, dạng viên nén và dạng bột được cất giấu tinh vi trong các hộp kem đánh răng ở trong hành lý của cả bốn nữ tiếp viên. Thông tin từ lực lượng tại hiện trường khi khám xét cho hay bốn nữ tiếp viên đã hợp tác, không có phản ứng. Cả bốn người này đều tỏ thái độ bất ngờ, bàng hoàng và khóc khi nghe thông báo bên trong các hộp đánh răng trong hành lý của họ đều là ma túy. Bốn nữ tiếp viên khai, tại Pháp, họ đã nhận lời nhờ vả của một người chưa rõ lai lịch để chuyển một lượng hàng về Việt Nam cho người nhà và được trả công hơn 10 triệu đồng. Khi tiếp nhận hàng là các hộp kem đánh răng, họ nhận thấy không có gì bất thường nên nhận lời chuyển hàng. Những tiếp viên này còn khai báo, phía giao hàng tại Pháp có thông báo, khi về đến Việt Nam thì sẽ có người liên hệ để nhận hàng. Nhóm 4 nữ tiếp viên do tiếp viên trưởng Nguyễn Thanh Thủy điều phối đã chia nhỏ số hàng hóa là các hộp kem đánh răng để cất vào vali hành lý của từng người. Những hành lý này đã qua an ninh sân bay tại Pháp, nhưng vừa về đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh thì bị phát hiện. Bốn nữ tiếp viên Việt Nam Airlines chuyển ma túy bị phát hiện như thế nào? Trong hành lý của bốn nữ tiếp viên Việt Nam Airlines, cơ quan chức năng phát hiện có 8.400 gam viên nén và 2.080 gam ma túy dạng bột. Theo Cục Hải quan, thành phố Hồ Chí Minh, vụ việc được đội thủ tục hành lý nhập khẩu, chi cục hải quan Tân Sơn Nhất, phát hiện, khi tiến hành nghiệp vụ kiểm tra, soi chiếu. Bốn người thuộc hãng bay Việt Nam Airlines, gồm tiếp viên trưởng, Nguyễn Thanh Thủy, cùng ba nữ tiếp viên, Võ Tú Quỳnh, Trần Thị Thu Ngân, Đặng Phương Vân. Kiểm tra hành lý của bốn nữ tiếp viên, mỗi người đều có hai vali sách tay, hoặc một kiện hành lý ký gửi. Trong hành lý của tiếp viên trưởng, Nguyễn Thanh Thủy, có hai vali chứa quần áo cá nhân. Một vali bên trong có chứa 43 hộp kem đánh răng, trong đó có 31 hộp chứa viên nén màu xám, có tổng trọng lượng 2,18 kg, và 12 hộp, có chứa chất bột màu trắng, có tổng trọng lượng 1 kg. Tiếp viên Võ Tú Quỳnh, mang hai vali, một vali chứa quần áo của tiếp viên trưởng, Nguyễn Thanh Thủy. Một vali chứa 43 hộp kem đánh răng, bên trong có các viên nén, bột màu trắng, đúng bằng trọng lượng mà bà Thủy cất giấu trong hành lý nêu trên. Trong hành lý của nữ tiếp viên, Trần Thị Thu Ngân, lực lượng hải quan phát hiện có chứa 780 gam viên nén màu xám. Còn nữ tiếp viên, Đặng Vân Phương, ngoài hai vali chứa quần áo, đồ dùng cá nhân, còn có một vali chứa 2.020 gam viên nén màu xám và 2.000 gam chất bột màu trắng. Tất cả viên nén màu xám và chất bột màu trắng thu giữ trong hành lý đoàn tiếp viên như trên, lực lượng chức năng đã lấy mẫu thử nhanh. Kết quả mẫu thử đều có phản ứng dương tính với thuốc thử cocaine, ketamin. Khi làm việc với cơ quan chức năng, tiếp viên trưởng Nguyễn Thanh Thủy và ba nữ tiếp viên tỏ ra bàng hoàng, bất ngờ trước sự việc. Họ đều khai, khi ở Pháp, có một người chưa rõ lai lịch đã tiếp cận, nhờ nhóm sách tay một số hàng hóa về nước, trả công 10 triệu đồng. Nhóm nữ tiếp viên đã mở một số hộp xem thử, thấy là kem đánh răng bình thường, nên đã nhận chuyển hàng. Nhóm nữ tiếp viên còn khai về việc người tiếp nhận tại thành phố Hồ Chí Minh khi hàng được chuyển về nước. Trước đó, Cục Hải quan, thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Hải quan Tân Sơn Nhất tập trung kiểm soát những người có tần suất di chuyển thường xuyên, đặc biệt là các tuyến đường trọng điểm từ châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc v.v. để sàng lọc, kiểm tra có trọng tâm. Các đối tượng có sự thay đổi từ những đối tượng ngoài xã hội có mối quan hệ phức tạp, thành phần là khách nước ngoài, người Việt Nam, khách du lịch vân vân. Đến nay xuất hiện nhóm đối tượng mới là tiếp viên hàng không. Đây là nhóm đối tượng có công việc ổn định, có nhận thức pháp luật nhưng vẫn tham gia vận chuyển trái phép chất ma túy. Do vậy, việc quản lý, sàng lọc, phân loại đối tượng để đấu tranh luôn gặp nhiều khó khăn. Vụ việc phát hiện bốn nữ tiếp viên Việt Nam Airlines mang hơn 11 kg nhập cảnh về nước là nằm trong tầm kiểm soát, chú ý của lực lượng hải quan, đại diện cục hải quan, thành phố Hồ Chí Minh, thông tin thêm. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy PC04, công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận người cùng tang vật để mở rộng điều tra. Hiện công an đang xác định người nhận số hàng trên tại Việt Nam để truy bắt. Còn theo Cục Hải quan, thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm 2023 đến nay, tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, phát hiện 44 vụ việc vi phạm về lĩnh vực hải quan, trong đó có 8 vụ bắt giữ, vi phạm về ma túy, với tang vật khoảng 15 kg ma túy đá. Điều chờ đợi 4 nữ tiếp viên Việt Nam Airlines sách ma túy. Theo luật sư, nếu các tiếp viên hạng không biết, trong các tuyết kem đánh răng là chất ma túy, họ sẽ bị xử lý hình sự, với khung hình phạt cao nhất là 20 năm tù, tù chung thân, hoặc tử hình, bởi số ma túy là đặc biệt lớn. Như Việt Nam Net đã đưa, cơ quan chức năng phát hiện có 8.400 gam viên nén và 2.080 gam ma túy dạng bột trong hành lý của bốn nữ tiếp viên thuộc hãng bay Việt Nam Airlines. Họ gồm tiếp viên trưởng Nguyễn Thanh Thủy cùng ba nữ tiếp viên Võ Tú Quỳnh, Trần Thị Thu Ngân, Đặng Phương Vân. Khi làm việc với cơ quan chức năng, bốn nữ tiếp viên hàng không tỏ ra bàng hoàng, bất ngờ trước sự việc. Cả bốn người khai, khi ở Pháp, có một người chưa rõ lai lịch đã tiếp cận, nhờ nhóm sách tay một số hàng hóa về nước, trả công 10 triệu đồng. Nhóm nữ tiếp viên đã mở một số hộp xem thử, thấy là kem đánh răng bình thường, nên đã nhận chuyển hàng. Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, PC04, Công an, thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận người cùng tan vật để mở rộng điều tra. Theo tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật, nhưng người thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy chỉ có thể bị xử lý hình sự nếu người đó biết rõ đây là chất ma túy. Trường hợp cơ quan chức năng không chứng minh được những người này biết rõ những tuyết đánh răng này là chất ma túy thì không đủ căn cứ để xử lý hình sự với họ. Chuyện tiếp viên hàng không vi phạm pháp luật, buôn lậu, không còn là chuyện hiếm. Tuy nhiên, chuyện tiếp viên hàng không bị phát hiện vận chuyển trái phép chất ma túy là chưa từng có. Bởi vậy, cơ quan chức năng cần làm rõ để xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai và cũng không bỏ lọt tội phạm. Luật sư Đặng Văn Cường phân tích, theo quy định của pháp luật, tội vận chuyển trái phép chất ma túy, có lỗi, cố ý trực tiếp. Nghĩa là, người thực hiện hành vi phạm tội, phải biết là hành vi của mình, nguy hiểm cho xã hội, nhưng vẫn cố ý thực hiện, và mong muốn hậu quả xảy ra. Nếu các tiếp viên hàng không, biết trong các tuyết kem đánh răng, là chất ma túy, họ sẽ bị xử lý hình sự, với khung hình phạt cao nhất, là 20 năm tù, tù chung thân, hoặc tử hình, bởi số ma túy, là đặc biệt lớn. Còn trường hợp các nữ tiếp viên, không biết trong số tuyết thuốc đánh răng, được vận chuyển về Việt Nam, có chứa chất ma túy, thì không đủ căn cứ để xử lý hình sự với họ. Ông, Đặng Văn Cường cho hay, cơ quan điều tra sẽ tạm giữ hình sự đối với các tiếp viên hàng không sách ma túy để làm rõ việc vận chuyển thuốc đánh răng này được thực hiện như thế nào, ai là người gửi, ai là người nhận và số tiền vận chuyển là bao nhiêu. Việc chứng minh các nữ tiếp viên hàng không có biết đây là chất ma túy hay không, thuộc trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng. Cơ quan tiến hành tố tụng sẽ căn cứ vào diễn biến hành vi, mức độ nhận thức, đặc điểm về thân nhân, các mối quan hệ của các nữ tiếp viên này và các tình tiết khác có liên quan để xác định các nữ tiếp viên này có biết đây là chất ma túy hay không. Theo luật sư, cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm chứng minh tội phạm và theo nguyên tắc suy đoán vô tội, một người chỉ có tội khi có bản án kết tội có hiệu lực pháp luật của tòa án. Lời khai nhận tội không được coi là chứng cứ buộc tội, nếu lời khai đó không phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác để phản ánh sự thật khách quan. Bởi vậy, việc các nữ tiếp viên này có thừa nhận đây là chất ma túy hay không thì không phải là vấn đề quan trọng. Kể cả trường hợp các nữ tiếp viên này thừa nhận họ biết đây là chất ma túy, nhưng nội dung này không phù hợp với các tình tiết diễn biến của vụ việc, thì cũng không thể kết tội họ. Ngược lại, nếu các nữ tiếp viên này không thừa nhận số ma túy này do mình vận chuyển nhưng cơ quan điều tra có căn cứ cho thấy các nữ tiếp viên này biết đây là chất ma túy nhưng vẫn cố tình vận chuyển thì sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội vận chuyển trái phép chất ma túy mà không phụ thuộc vào việc bị can có nhận tội hay không.